anh muốn nước mắt Uống xong cả người lãng ngắt Em mời anh một ly chào gần. Muốn trốn tim anh đem em ba chữ Khiến mở mắt ra chỉ còn lại lá thư Trong một khoảnh khắc em đã là người xa xứ Có thứ chỉ muốn trốn chẳng thể tìm nào quá khứ 我告别南半球，奔向北海道，愿化作那昼夜的飞鸟，将你拥抱。等不到天空和海浪相互依靠，我会。你是个傻子呀。 ok đi ra đập đá thì hơi khê cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại thấy Kiệt Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao còn dẻo khi Nike của tao đang phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không mày nào của tao không ra làng lá thì ok đi ra đập đá thì hơi khê cái ngày thằng chí mà hết biến thái thì lại thấy Kiệt Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng Chân của tao còn dẻo khi Nike của tao đang phóng Kể từ khi tao bắt đầu rap không mày nào của tao không nóng They never lose hope when everything's cold and the fighting's new. It's không vui nhưng mà quan trọng là phải để tiền trong túi em không thích mình được tặng bông hồng thứ mà em cần là để tiền trong phòng và money là thứ em luôn để trong lòng và tài khoản của em